Để chơi game V à? V đây Ok Chị Chết một cháu Nó vào sai rồi, vào, vào sai, vào sai, vào sai There, there Spike planted Reload, out of charges Cutting through. Tao. Oh. Right here. One enemy remaining. Nice. Right à, được cái cái e này phải mua Không à? hồi nữa. Có nó vẫn hồi. Giết người vẫn hồi. À, giết người nó hồi. Nó không đến thời gian như trước. Watching this location. Nhảy xuống dưới rồi Ôi, đi một vòng ra đây rồi Anh cứ tổ Một lần dưới chân Ơ kìa Nhầm Bay con mẹ vào đây luôn ạ player standing. Me too. Oi. Enemy Reloading. Anyone else? Spike down mid. Spider out mid or? One enemy remaining. Spike spotted mid. Here. No much further, Decoy. Nee. Mira, sale mira. The red. Window. Meet, meet, meet. Here. Red see. The hunt begins. Walk, walk. Time to jump. Mẹ, đá tường cho em vậy? Ủa gì vậy? Tay hồn. You will not kill my allies. Đâu anh ơi? Tico. Ơ, đi lại một số quanh rồi. They're blind with fear. Đi à, khó tên vẫn ấn nhầm nút vứt súng Portal closed. Spike planted. I'll handle this. Bây giờ. I'm back. One stay, one back. Last player standing. Rùa vậy rồi. Chỗ cầu thang này đẹp nhất. Hết mọi chỗ. Right here. Ờ, đéo anh nhìn mít nhỉ. Thôi nó bắn đi 3B dữ vậy. On site. Spike One enemy remaining. Mình lăn mình mình mình. Trốn nó có multi. Các bạn sợ anh cướp bắn cho thì chết cả đôi. Portal closed. Time to jump. Right here. Ui, bắn vào đầu rồi Ngoại lìn à Con gì ở máu Ai đang ở ừ, cửa sổ hết đây One enemy remaining bắn một thằng mẹ mày trăm máu một trăm mười máu một thằng sáu sáu máu bốn máu cutting through. Aurora. mẹ súng yếu quá không anh làm đôi rồi hai thằng nó chủng đi rồi anh decoy hô này có tiếng trước mặt anh hai tiếng ba tiếng Here. Nó về à, ừ. Leo dây, leo dây Here Không nhầm có một thằng leo dây rồi. Now get it. Đấy mà ngắm Này, vào này, vào này, vào này Ôi Mù à mẹ chạy rồi clutch portal closed gì à đấy decoy quạt hôn hôn quạt hôn đây Ôi chơi một oh, số Spam chơi một luôn Hai thằng ở đấy họ thằng ngay cạnh Time to jump. Ơi kìa. Đủ má nó bắt. One enemy remaining. Rất là mất thời gian. Skin à city rồi này đứng city chắc mẹ khéo vòng móc mẹ biết kê được rồi, pick làm đéo gì Đang ngồi cái bom mà Switching sides Này, đi theo cái bóng mặt trời này Em có mua rồi chó à? Được ừ. Anh cho bóng cho chó Ui rồi cấm mẹ trưởng Ê, dưới sông, dưới sông, dưới sông Phải đen ngon Perfect Enemy spotted. One enemy remaining. Found right. Reloading. Portal closed. Mid mid. Con bên trên CT lần này. Yes sir. I love you. Hello motherfucker. Ui rồi vật đứng trì ạ. Spike down A. I have spike. Bullseye. Đừng có bị Có bị be này One enemy remaining Healing area Run Thằng bé đấy 30 seconds left. Planted. Quay, mà nó đẩy à anh, nó đẩy à? Hai thằng kia nó đẩy à? Ừ. ừ nó đẩy. Nhưng mà mẹ ờ, nó đẩy xong rồi nó bị choáng anh rồi. Mẹ nó đéo kéo sút luôn ạ. Cầm xong lọ ừ. cái chi. Nó có chi công ty xem em thả hết đồ luôn ạ Thank you. Nice. Cậu. Về <laughs> 80 kiểu mình. One enemy remaining. Ôi giời. Thằng này nó biết thế anh ạ. Never show weakness. Đây là đang ngắm anh anh biến con mẹ ra kiểu ra bên cạnh anh bắn vỡ mồm luôn. Mẹ. My carrier is Spike down mid. Trời ơi mà cái cái cái cái con cặc kia cả lồn gì vậy vãi lồn ạ. One Cuối đang bắn B. the spike. I'm back. They are now. I need Not looking. This is one photo. Revealing area. Phantom. lại cọc của lốc địt mẹ anh ê cổng dưới dưới cửa dưới cửa dưới cửa dưới từ từ Đấy quá nè Thank you. đi địt mẹ mày cặp mù mắt tao đi địt con mẹ mày ôi xin lỗi ạ à. ơi ơi ơi ơi ơi làm gì vậy mẹ mù mắt trừ một hai mươi ạ đây anh cầm cổ này này đang bắn tôm này, giúp mẹ phantom khẩu kia bắn dễ lỗi hơn trời anh vì thế ngày xưa đéo mua cổ này đều Oni Oni kinh nữa. Oni chan Tico I'll find you Ở trong góc này có ai Cutting through Trong góc bên trái Here Here thằng trái một thằng phải ra mít đấy yếu đấy à, ôm ôm ôm ôm ôm đừng đó năm mươi chín giây à tàn à, chuyển nè. seconds left. Here. Idiot. here. CD, CD, CD. Here. One enemy remaining. this was taken. Attackers <laughs> win. Call me when the world ends. I'd hate to miss it. Oh, I thought oh, I.